bạn về đường cũ anh không thể quên được những kỷ niệm cũ dù ngả mũ giữa nước mắt in sâu hai hàng mi chiếc ghế đá ngồi đó và ngóng chờ tình ta phải tàn đi có những nỗi buồn không biết chia sẻ cùng ai khi nhớ đến một người đã bên vai à anh hóa kẻ cùng trong đêm tối trong lòng nhiều tối tơ để rồi mây hỡi mây mang em về cho tình này cho tình này được đồng thắm như ngàn khúc ca để gió vẫn vương trên vai em để em thấy tình yêu anh dành cho em để nắng in trên đôi môi em để phải đi quá thật anh muốn đó chỉ là một giấc mơ em ơi em em hãy về cho đủ cười tình yêu này do đâu về anh chỉ nhớ em thôi mây hỡi